lệ vương đẫm khóe mi bước đi không quay đầu còn vương vẫn thêm chi khúc tình si một đời trắng nghĩ suy đớn đau kia vô vàn thời gian hóa cánh hoa đã vội tình tựa mây bay tan trong gió sương ai nào hay xót như thương yêu sau này này như thường ngày gửi vào đêm ta uống đi cho say tình vượt qua tay tâm tư như thường xưa còn đây yêu dấu này lips so passenger biệt dục à sức mạnh siêu nhân à phần giỏi quá nhờ thận cắm mặt đất á